ông nội đáng trí Ba ơi Ồ, Vũ Phù thật là ngoan Tạm biệt, hai con phải ngoan nhé Dạ vâng ạ à. Giờ ông sẽ nướng bánh cho hai cháu Ooh. <laughs> <laughs> lẽ nó hỏng rồi Ông quên cắm điện rồi <laughs> Ông nội, cho chúng cháu đi với Được à. thấy chìa khóa xe của ông không? Hả? ra à? Trời ơi, ông quên mất Ngay sau đó, ba ông cháu cùng đi đến siêu thị để mua đồ cho bà Ôi, ông đã đánh rơi một tờ giấy Ồ, không biết tờ giấy viết gì Mà hai anh em lại chạy vội đi vậy nhỉ Ồ, hình như có gì không đúng thì phải À, hai đứa nhỏ đâu rồi ông? Ôi không, tôi để quên chúng ở siêu thị rồi Bố mẹ đi đâu thế ạ? À? Ông đã để quên hai đứa nhỏ tại siêu thị Gufu, ừ. em sợ quá Trời ơi Ooh. Huh? Hả? À. Ồ, ông đã định mua quà cho hai cháu Và đã ghi đó là ai Để mình không quên yeah. Hóa ra chuyện là như vậy à, <laughs> Cảm ơn bố Giờ thì ổn rồi oh. <laughs>